Xin chào cả nhà, bây giờ là một năm mới 2020 đã tới rồi và chúng ta đã vừa một mới vừa đón Tết xong ở đây Nguyên Quốc xin chúc cả nhà một năm mới may mắn an khang hình vượng nha và để kết thúc Tết và chúng ta quay lại công việc thì Nguyên Quốc sẽ đẩy cả nhà một món ăn rất là đẹp và mắt đó là món củ cải vàng muối kiểu Hàn Quốc nha cả nhà ơi để làm chúng ta sẽ có là nửa ký củ cải như các bạn củ cải, củ cải trắng nha rồi và 300 ml giấm và 300 ml nước nha các bạn và chúng ta sẽ có đường là các bạn nha là khoảng 200 g đường à, bột nghệ là khoảng 3 đến 5 gram các bạn nha muối là khoảng cỡ 5 đến 10 gram các bạn tiêu khoảng cỡ 10 10 15 hạt các bạn nha rồi mình sẽ có lá nguyệt quế các bạn nha đó là khoảng hai ba lá các bạn thì đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu à, làm cái phần à, nước các bạn nước để mình ngâm các bạn ngâm à, cục củ cải đó mình sẽ cho nước vào nè, nồi nè và cho giấm vào nồi luôn các bạn nha rồi tiếp theo mình sẽ cho các nguyên liệu còn lại như là lá nguyệt quế là bê lép vào nồi nè nó tiêu cho vào luôn cùng với đó là sẽ có muối các bạn nha và đường đường với uh, nghệ đó. thì cái um, cái phần mà ngâm này nó cũng giống như từ Việt Nam nha nhưng mà có điều nó sẽ có những nguyên liệu khác khác như là lá be lép là tạo mùi thơm rất là nồng nồng nàn các bạn nha rồi tiêu tạo mùi thơm nó thơm cây cây các bạn đặc biệt nhất là cái nghệ các bạn nó vừa có cái mùi à, thơm đặc trưng của nghệ và quan trọng với cái nghệ sẽ làm cái màu của cái củ cải á, nó chuyển màu vàng rất là đẹp các bạn đó, mình ngâm nó sẽ chuyển màu rất đẹp rồi mình tiếp theo mình cho lên phần uh, ca mình bắt đầu mình nấu các bạn nha nấu cho nó sôi lên đó. sau đó mình sẽ để nguội các bạn đó. để nguội xong thì mình sẽ cho vào uh, à, hủ cùng với củ cải các bạn nha thì cái này các bạn có thể ngâm khoảng hai ngày là cái ăn được các bạn nha sau cái hai ngày các bạn phải bỏ lạnh nha nếu không nó sẽ chua và ê các bạn đó, các bạn lưu ý khi mà đã đủ cái độ mà chua và màu đẹp thì các bạn cho tủ lạnh nha và ăn từ từ nếu không sẽ rất là chua đó các bạn thấy không nó sôi lên nữa các bạn khi nấu khoảng 35 phút bắt đầu sôi á giờ mình sẽ cho hỗn hợp này nó ngồi xuống bắt đầu mình sẽ <coughs> cho vào à, keo các bạn nha rồi bây giờ mình bắt đầu mình à, làm cái phần còn lại là phần củ cải trắng các bạn nha thì củ cải trắng các bạn cứ mình à, gọt bỏ vỏ thôi rồi cắt theo hình dạng các bạn muốn như là hình tròn đó là hình, hình, hình thanh đó bạn đó. thì à, nếu bạn nào muốn đẹp thì có các hình tròn mà xếp lên đó, đó hình mà cánh hoa rất là đẹp còn không thì các bạn các hình thanh thì sau này mình sẽ có một bài giới thiệu về món à, kim bắc đó là món cơm trộn cơm cuộn Hàn Quốc đó, rất là ngon thì trong đó sẽ có nguyên liệu là cái phần của cải vàng này nè thì mình sẽ cắt theo hai hình dạng luôn đó là hình cái thanh đó bạn đó thanh dài dài với cái hình tròn luôn đó mình sẽ ngâm chung các bạn nha thì các bạn cắt uh, mỏng mỏng thôi thì nó sẽ ngon và nó sẽ mau thấm các bạn nha lưu ý với bạn nào mà để dày quá thì thời gian sẽ thấm rất là lâu đó, hạn như hai ngày là ok còn nếu bạn mà để nguyên một cây phải để cả cái tuần các bạn nó, nó mới đủ độ thấm được rồi thì à, sau khi mình đã cho cái phần củ cải mà cắt vào à, keo thì bây giờ mình cũng cho cái phần à, nước nước mà nó ngâm các bạn nước ngâm chua nó nguội mình cho vào luôn thì trước khi cho các bạn nhớ gấp mấy cái lá nha là lá này thì mình đã lấy hết chất rồi rồi các bạn chỉ đổ vô keo thôi thì các bạn có dùng keo thủy tinh hoặc là keo nhựa cũng được keo nhựa thì nước nó nguội thì cũng không sao còn keo thủy tinh thì để vậy sẽ tốt hơn các bạn nha rồi sau khi đổi xong thì chúng ta sẽ chờ đợi thành quả sau hai ngày nữa các bạn nhé rồi hẹn cả nhà sau hai ngày tiếp theo nha tên tên tên tên tên tên tên tên cả nhà ơi chúng ta đang mới lại sau hai ngày rồi cả nhà ơi và đây là cái kết sau hai ngày cái cả nhà ơi đẹp không đó quá tuyệt vời luôn mình đã xếp những miếng củ cải vàng thành từng bông hoa đó hành kết thành một cái bông hoa rất là đẹp các bạn nha điểm thêm một cái nhành hoa hồng nữa quá tuyệt vời rất là đẹp các bạn nếu là bạn nào mà đãi cúng những ngày lễ dỗ tết đó bảo đảm chân lên là cả nhà sẽ xuất xa hỏi đây là món gì vậy đẹp quá vậy trời ơi món gì thế trước khi ờ, ăn ờ, thưởng thức chúng ta phải thưởng thức bằng mắt các bạn không quá đẹp luôn các bạn đó rồi cả nhà ơi đến nhà còn chờ gì mà không vào bếp ngay nào là những nguyên liệu rất là phổ biến nha cả nhà đó ngoại trừ lá ben bay lép và lá miệng quế thì các nhà đã có sẵn củ cải nè tiêu nè giấm nè đường nè muối nè đó nhà cũng có hết thì các bạn có thể ướp vẫn được nha đó cái lá để sẽ thơm hơn các bạn đó rồi hẹn gặp các nhà ở những clip sau nha bye bye nếu thấy hay ý nghĩa thì cho viên cứ một like một đăng ký một xe cho cả nhà nha thì cả nhà ở clip sau